các ví dụ này các em chú ý ví dụ minh họa ví dụ đầu tiên này đề bài này có bao nhiêu cách xếp khác nhau cho 6 người ngồi ngồi ở đây là ngồi vào bốn chỗ trên một bàn dài và đáp án của chúng ta là xuất hiện ở trong một trong bốn đáp án đề bài cho đan A là 15 đan B là 720 đan C là 30 và đan D là 360. Xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích này. Trên bàn trên bàn dài chỉ có 4 chỗ thôi. Đúng chưa? Mà lại có tận 6 người. Vậy chúng ta xếp 6 người ngồi vào 4 chỗ được không? Đố các em xếp được trừ khi chúng ta ngồi chồng lên nhau. Mà ngồi chồng lên thì đau chân lắm. Do đó chúng ta sẽ không xếp như vậy đúng không? Vậy chúng ta sẽ lấy 4 người từ 6 người đó và chúng ta sắp xếp để bốn người ngồi vào bốn vị trí còn lại hai người thôi đứng hiểu chưa cho họ đứng họ đứng hay họ làm gì không quan tâm có thể họ ngồi bệt bệt xuống đất kệ họ hiểu chưa rõ ràng là chúng ta chỉ lấy 4 trong 6 vậy thì ở đây bài toán này chúng ta đơn thuần áp dụng chỉnh hợp là sẽ ra hiểu chưa vậy thầy sẽ có lời giải chi tiết như sau Các em chú ý là giải chi tiết của thầy này. Thầy sẽ lấy này. 4 người từ 6 người. Lấy xong, thầy sẽ sắp xếp vào 4 chỗ trên bàn dài. Sắp xếp. Vào 4 chỗ trên cái bàn dài trên bàn ta được lấy và sắp xếp nó sẽ là chỉnh hợp chập 4 của 6 đúng chưa chỉnh hợp chập 4 của 6 cái này các em sẽ một là các em bấm máy tính hai là chúng ta sẽ viết viết theo cái công thức mà chúng ta có số các chỉnh hợp ấy à, phần lý thuyết để đưa cho các em ấy cái này sẽ là 6 giai thừa chia cho 6 trừ 4 tất cả giai thừa là hai giai thừa đó và kết quả của chúng ta ở đây sẽ là bằng 360 cách Đến đây các em có thể kết luận Vậy Có 360 Cách subset